Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn Thì cái video hôm nay thì mình cũng cập nhật đến tất cả các quý vị và các bạn về cái thông tin các cái chuyến bay đón công dân Việt Nam mình về nước trong cái tháng 5 và tháng 6 đã được các à, cơ quan chức năng đã được lên kế hoạch và đã có các công văn đã chấp thuận những chuyến bay này về Việt Nam thì à, trước tiên thì cũng xin à, chúc mừng đến một số tất cả các quý vị và các bạn như hôm nay đã nhận được một số cái mail của đại sứ quán đã thông báo thì tất cả các quý vị các bạn về ngày 5 tháng 5 năm 2021 từ à, Canada thì à, quý vị các bạn nào đã nhận được cái mail này rồi thì chúng ta chịu khó tranh thủ liên hệ và hồi đáp lại đại sứ quán là chúng ta có về hay không rồi khi đó thì đại sứ quán sẽ cung cấp cho chúng ta những cái thông tin và cái nơi chúng ta tiến hành đặt vé và mua vé về Việt Nam à, xin chúc mừng tất cả các vị đã được nhận thì hôm nay mình được một số à, quý vị và các bạn đã gửi mình cái thông tin à, cái đường mail này và nhiều bạn hỏi đã có thực không chuyến bay thì chuyến bay là có thực nha nhiều tất cả nhiều quý vị các bạn cũng có gửi mình cái thông tin này khá là nhiều về chuyến bay ngày 5 tháng 5 năm 2021 từ à, Canada về Việt Nam anh quý vị các bạn tranh thủ à, liên hệ và mua vé về Việt Nam à. rồi à, tới đây thì nhiều quý vị các bạn trong thời gian qua thì cũng có rất là nhất cô chú anh chị Việt kiều cũng như các công dân Việt Nam chúng ta cũng đã quan tâm rất là nhiều về vấn đề à bây giờ thì cái tình hình dịch bệnh ở Việt Nam mình cũng có ca ở nhiễm ở cộng đồng vừa rồi và nhiều các nước thế giới có tình hình dịch bệnh nó đang diễn biến khá phức tạp vậy Việt Nam mình có tổ chức các chuyến bay ờ, đón công dân Việt Nam về nước hay không đó thì rất là nhiều các câu hỏi đặt ra xung quanh hôm nay thì hôm nay thì mình cũng có cái uh, lịch cập nhật đến tất cả các quý vị các bạn về cái lịch bay mà ở bên uh, các cơ quan chức năng mình đã cấp phép chuyến bay từ Hoa Kỳ ha Hoa Kỳ về Việt Nam thì uh, qua cái thông tin đó, thì nhiều các quý vị các bạn á, thì cũng sợ cái tình hình dịch này thì cái chuyến bay ra đón công dân Việt Nam về nước có thể nó sẽ hạn chế hơn và nó sẽ ít hơn và chúng ta sẽ đăng ký về nó sẽ khó hơn cho nên à, rất là nhiều các uh, quý vị các bạn đã nhiều cô chú chị đã liên hệ các cái chuyến bay thương mại rồi à, charter rộng gói còn các chuyến bay à, thương mại đặc biệt và cũng như các chuyến bay à, à, công văn để về Việt Nam thì nhiều các à, quý vị các bạn cũng đưa ra rất là nhiều cái ý kiến và nhiều thì cái giá vé thì cái quý vị các bạn cũng biết rồi chúng ta về trên những chuyến bay charter hoặc những chuyến bay thương mại đặc biệt thì cái giá thành nó cực kỳ cao cực kỳ cao cực kỳ cao cho nên thành ra rất là nhiều các quý vị các bạn cũng đưa ra cái giá như vậy thì chắc không ai về thì đương nhiên rồi cái giá đó người ta đưa ra thì à, của tất cả các quý vị các bạn nào có nhu cầu công việc thực sự cần thiết thì chúng ta hãy về còn nếu không thì chúng ta ở đâu chúng ta ở yên ở đó cho nó bình yên rồi trong thời gian này chúng ta di chuyển thì cũng khá là nhiều vấn đề xảy ra tại vì nước nào cũng có dịch bệnh cả nhà biết rồi cái chủng mới ở Ấn Độ bây giờ nó sẽ nó không còn ở nước Ấn Độ nữa mà nó đã lây qua các nước láng giềng ở xung quanh Việt Nam chúng ta ví dụ như là ở à, Campuchia rồi Lào rồi uh, Philippines Malaysia đó những nước khu vực Đông Nam Á chúng ta kể cả khu à, các nước ở khu vực châu Á chúng ta ví dụ như là Nhật Bản Hàn Quốc đó là kể cả Đài Loan thì cũng có phát hiện các ca ở cộng đồng thì ở nhà thấy không cái tình hình mà dịch bệnh nó, nó, nó cái con này nó biến chỉnh chủng nó lây cực kỳ nhanh thì qua đó thì à, cái vấn đề mà đón là cái đường bay và mở là cái đường bay đón công dân Việt Nam đường bay thương mại để cho cô chú Việt kiều về thì nhiều các cô chú Việt kiều đã quan tâm rất là nhiều đến các những chuyến bay này thì trước tiên chúng ta tìm hiểu những chuyến bay này thì chúng ta cập nhật quý vị bạn cái thông tin mà được à, đã được à, chấp thuận ha đã được à, đưa công văn chấp thuận các chuyến bay Việt Nam mình trong tháng 5 tới và tháng 6 tới từ Hoa Kỳ ha thì à, cái điểm à, về Việt Nam mình trong cái tháng cái lịch bay mà được à, cấp thuận công văn đã chấp thuận và đồng ý những chuyến bay Việt Nam thì từ Hoa Kỳ Việt Nam vào Washington DC ha và Los Angeles thì sẽ về Việt Nam mình vào ngày 9 tháng 5 năm 2021 thì dự kiến sẽ chở 355 hành khách sẽ về sân bay Đà Nẵng đó, là ngày 9 tháng 5 năm 2021 ha. và tiếp theo là chuyến Dallas và New York Dallas và New York thì sẽ ngày 17 tháng 5 năm 2021 thì uh, chuyến bay này cũng dự kiến chở 355 hành khách sẽ về Việt Nam thì hiện tại thì cái chuyến này thì sẽ chưa có thông báo chính thức là sẽ hạ cánh ở sân bay nào thì uh, trong những ngày tới khi uh, có những thông tin mới và mình sẽ cập nhật để tất cả các quý vị các bạn biết và quý vị các bạn có thể chuẩn bị được cái cái, cái nơi đến là ở tỉnh nào thành nào để quý vị các bạn có thể kịp thời chúng ta chuẩn bị cái à, các cái áo quần cho nó phù hợp với những cái địa phương đó để chúng ta cách ly ha tại vì à, khí hậu thì tùy theo cái mùa nắng nóng mùa hè thì ở đó Phật Đà Nẵng cực kỳ nắng nóng ờ, rất là khó chịu nên chúng ta phải chuẩn bị những cái áo quần mát mẻ xíu để chúng ta có thể dễ chịu hơn đó còn à, ở như ở thành ở nhà Hà Nội thì có thể có những cái cơn mưa rào hay là những cái nơi có lạnh đó tùy theo khu vực chúng ta phải chuẩn bị cho có áo quần cho nó phù hợp để chúng ta cách ly cho nó thoải mái trong những ngày à, cách ly ở khu à, quân đội ấy, thì à, nhiều khi có những nơi nó không có máy lạnh cho nên thành ra tất cả các, quý vị các bạn chúng ta cũng biết được đó là nóng cực nóng mà từ lạnh thì cực lạnh cho nên chúng ta chuẩn bị cái trang phục cho nó phù hợp ha còn chúng ta cách ly mà ở à, khách sạn thì thoải mái rồi thì có máy điều hòa thì đồ thì chúng ta ở trong đó thì nó cũng sẽ thoải mái hơn cái đó thì cũng dễ cho à, còn đa số là các chuyến bay mà đón công dân Việt Nam mình về nước á, từ à, đại sứ quán á, thì đa số sẽ thực hiện cách ly ở à, quân đội thì nhiều trừ những cái chuyến bay mà à, có những có cho khách cách ly ở khách sạn thì cũng gì đó để đăng ký khách sạn còn những chuyến bay charter hay những chuyến bay chuyên gia thì chắc chắn sẽ cách ly ở khách sạn rồi rồi tiếp theo chuyến bay à, trong tháng 5 thì có hai chuyến ngày 9 tháng 5 và ngày 17 tháng 5 và sau đó tháng 6 tháng 6 thì à, ngày từ San Francisco hoặc Los Angeles sẽ về thì à, 355 hành khách thì qua tháng 6 thì chưa có địa điểm của nhà ha thì có gì tất cả những cái tháng 6 thì mới có ngày bay và số lượng người thôi còn vấn đề về cái cách nơi cách ly chưa có thì tháng 6 là ngày 11 tháng 6 và ngày 21 tháng 6 ngày 21 tháng 6 thì à, từ Dallas và Washington DC ngày 21 tháng 6 năm 21 sẽ về à, Việt Nam 355 hành khách đó thì cả là tháng 5 hai chuyến và tháng 6 hai chuyến thì riêng cái chuyến tháng 5 thì à, ngày 9 tháng 5 thì về Đà Nẵng còn các chuyến còn lại thì chưa có cái nơi đến thì khi nào có nơi đến thì mình sẽ tiếp tục cập nhật để quý vị các bạn để hiểu hơn và biết được cái thông tin để chúng ta về Việt Nam thì à, bây giờ mà quý vị về trên các chuyến bay mà đại sứ quán đón á, thì cái giá vé thì từ trưa đến giờ nếu quý vị mà đã xem video của mình nhiều rồi thì tất cả quý vị sẽ biết được cái giá là nó từ 2.000 cho tới 2.500 đô tùy theo ở bờ đông hay bờ tây của nước Mỹ thì đó thì cái giá vé là rất là nhiều còn quý vị nào mới chưa xem video thì có thể xem để biết được cái thông tin ha có những uh, quý vị các bạn á, thì hồi trước giờ đã xem nhiều rồi thì chúng ta được nắm bắt được rõ cái giá vé và chi phí và cái thời gian cách ly chủng rồi còn nhiều quý vị các bạn có những có khi nào mới xem á mới xem lần đầu thì có thể sẽ chưa biết thì mình cũng nói để cho quý vị các bạn đó biết ha để biết có nhiều quý vị hỏi mình rất là nhiều à, giá vé cách về Việt Nam mình trong thời gian này bao nhiêu bao nhiêu nhiêu đó thì cái giá vé mà ở khách sạn á, thì nó sẽ thay đổi rất là nhiều tùy theo khách sạn 3 sao 4 sao các chuyến bay uh, uh, charter đặc biệt thì giá nó dao động từ uh, à, 4.000 cho đến 4.000 rưỡi 5.000 6.000 tùy theo chuyến bay tùy theo cái nơi cách ly và tùy theo cái địa điểm tùy theo cái thời gian đó là như vậy còn chuyến bay đón công dân Việt Nam nước thì 2 ngàn đây 2 ngàn rưỡi đó cả nhà biết được để chúng ta có thể sắp xếp thì à, cái video hôm nay mình ra là mục đích để gửi đến tất cả các quý vị các bạn về cái lịch bay và các cái lộ trình bay của các chuyến bay và cái thời gian cho phép thực hiện chuyến bay đã được cấp phép thì cả nhà sẽ biết được cái thời gian này để chúng ta biết được à cái khoảng thời gian đó chúng ta để canh mail chúng ta canh mail và chúng ta chủ động thời gian và thời gian đó thì chúng ta trước khoảng 5 ngày chúng ta sẽ luôn luôn kiểm tra các mail để chúng ta có được nhận cái mail không nó nhận được chúng ta phải trả lời ngay chúng ta trẻ thì chúng ta sẽ không được về phải sẽ nhường xúc qua cho người khác nên cái danh sách của chúng ta sẽ bị gạt ra ngoài và chúng ta đăng ký lại thì cực kỳ lâu ha cực kỳ lâu thì mới quanh lại cái cái cái mail của chúng ta tại vì ai đăng ký trước thì các cơ quan chức năng sẽ xem xét và sẽ đương nhiên phải xét duyệt trước ưu tiên trước và từ từ từ từ từ, từ xét xuống đúng không từ từ sát xuống cho nên thành ra các các quý vị các bạn phải kiểm tra mail lỡ mà cái mail có nhiều à, quý vị ở Đài Loan được trước á cũng có gửi mail rồi không có để ý rồi gọi điện thoại không bắt máy rồi để ý rồi cuối cùng nó qua đi ngày rồi cuối cùng mà đăng ký lại chờ 5 6 7 8 tháng 9 tháng chưa được về đó cho nên tất cả quý vị các bạn mình ra video này mục đích là để gửi đến tất cả quý vị các bạn cái thông tin bay ngày bay để quý vị các bạn có thể chủ động được cái thời gian để chúng ta à chúng ta có thể đặt lịch à, đặt cái thời gian nhắc nhở trong điện thoại chúng ta trước 5 ngày chúng ta đặt cái lịch nhắc nhở thì trước 5 ngày chúng ta sẽ kiểm tra cái Gmail à, thông báo đặt lịch kiểm tra trước 5 ngày những cái ngày này này chúng ta sẽ kiểm tra liên tục các Gmail để chúng ta nhận được mail chúng ta về nước đó là thông tin của mình chủ yếu là cập nhật đến quý vị bạn này thì à, video tới đây cũng xin tạm dừng nếu video tới có những thông tin hay những cái lịch bay chuyến bay của nhiều các nước khác mình sẽ cập nhật đến tất cả các quý vị các bạn thì hiện tại thì chưa có một cái vấn đề thông báo là ngưng hay giảm các chuyến bay gì cả ha vẫn đón công dân Việt Nam về nước bình thường và các chuyến bay còn chưa có gì gọi là không có hủy bất cứ cái gì ha có thông báo gì mới thì mình cập nhật đến quý vị bạn hiện tại thì các cơ quan năng đang tập trung vào vấn đề phòng chống dịch thì chưa có một thông báo gì về các chuyến bay mở hay là đóng hay là như thế nào cả nên quý vị cứ cặn cứ yên tâm yên tâm ha những cái lịch mà đã thông báo rồi thì chắc chắn mình sẽ nghĩ là sẽ thực hiện thôi còn có gì thay đổi thì sẽ trước trong vòng 5 hoặc 10 ngày sẽ có sự thay đổi sẽ thông báo đến tất cả quý vị bạn để quý vị bạn hiểu à, xin chào và hẹn gặp lại video sau